thì à, hôm trước thì mình có đi chia sẻ cho em về một cái đường cầu đè và lô khung 3 ngày thì à, chúng ta nuôi từ ngày 29 tháng 7 này đường cầu đè của chúng ta thì vẫn chưa ăn được anh em nhé về cái đường cầu lô của chúng ta thì chúng ta ăn được rồi đường cầu lô của chúng ta nuôi từ ngày 29 đến ngày 31 thì ngày 30 thì chúng ta đã ăn được cái cặp lô 8998 này ăn 4 nháy anh em nhé thì hôm nay thì mình mới có thời gian lên chia sẻ cho anh em để chúng ta chơi và tham khảo tiếp tục lô khung và đè lôi tuần phải không ạ đây hôm ngày 30 tháng 7 đây của chúng ta thì ăn được cặp 8998 thì chúng ta ăn được 4 nháy liền đề của chúng ta thì à, anh em cố gắng lui chúng ta còn à, xem nào hôm nay mùng 1 mùng 2 mùng 3 mùng 4 còn 3 hôm nữa anh em nhé anh em lui à, cái chạm 4 này cho mình thì anh em nào lui thì vẫn tiếp tục lui thôi thì trong buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ đi chia sẻ cho anh em về một cái bộ đề của chúng ta dàn đề chúng ta chỉ có bốn số để chúng ta nuôi tuần và lô khung 3 ngày anh em nhé thì anh em nào mà muốn ờ, giao lưu với lại ờ, thần tốc vào bờ 24 giờ thì nhanh tay kết bạn với số Zalo 0566517326 phí 500k theo kênh mạnh mãi anh em nhé ok thì em để ý đây cho mình cái đường cầu này thì mình sẽ lấy cho anh em của ngày thứ hai hàng tuần anh em nhé thứ hai này ngày mùng 4 tháng 7 của chúng ta ở giải 3 này chúng ta kết hợp với giải tư cho mình con 9 này chúng ta để tuần thứ hai này đề đầu 9 chúng ta có 94 93 96 98 để chúng ta lôi tuần anh em nhé chỉ có bốn số thôi thì mình sẽ đi test cho anh em này thứ hai ngày mùng 4 tháng 7 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai đề về 96 thì chúng ta đã ăn được cái đầu 9 này và ăn thẳng con đề 96 này đó phiên ăn xong chúng ta lại đợi thứ hai hàng tuần cho mình thứ năm này đề về 96 này ăn tiếp đầu 9 và con 96 thứ sáu thứ bảy đề về 95 này thứ hai ngày 11 tháng 7 này anh em này 11 tháng 7 của chúng ta thì có đề đầu 1 đầu 1 này ghép lần lượt thì chúng ta có 11 12 14 và 16 bốn số để chúng ta lui tuần thứ hai ngày 11 tháng 7 ngày đầu không ăn này ngày thứ hai ngày thứ ba sang ngày thứ tư thứ sáu ngày 15 tháng 7 này đề về 14 thì chúng ta đã ăn được cái đầu 1 và ăn thẳng con đề 14 này trong cái dàn 4 số khi ăn xong chúng ta lại đợi thứ hai hàng tuần anh em nhé thứ bảy này chủ nhật thứ hai ngày 18 tháng 7 này đề về 13 thì chúng ta ăn được cả đầu 1 anh em nhé nếu mà anh em nào mà đánh đủ 10 số thì tỷ lệ ăn rất chi là cao luôn tiếp tục thứ hai chúng ta có đề đầu không ghép lần lượt thì chúng ta có 01 này 04 này 05 và 06 để chúng ta lôi tuần thứ hai ngày 18 tháng 7 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai ngày thứ ba đề về 04 thì chúng ta đã ăn được cái đầu không và ăn thẳng con đề 04 này trong cái dàn bốn số tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ hai hàng tuần cho mình thứ sáu này thứ bảy này chủ nhật này đó thứ hai đề về 02 nữa anh em này thì nếu mà theo cái đường cầu này mình test thì đa phần là nó ăn ít nhất nếu mà ăn đầu là ăn ít nhất là một lần đến hai lần anh em nhé đa phần là hai lần là nhiều tiếp tục chúng ta có đề đầu 9 chúng ta có 90 này 91 này 95 và 96 để chúng ta chơi nuôi tuần thứ hai ngày 25 tháng 7 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này sang ngày thứ ba đề về 90 thì chúng ta đã ăn được cái đầu 9 này và ăn thẳng con đề 90 anh em nhé thẳng con đề 90 tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ hai hàng tuần cho mình thứ sáu này thứ bảy đề về 09 chủ nhật thì tiếp tục cái đường cầu này để cho chúng ta lôi tuần thứ hai ngày mùng 1 tháng 8 này thì chúng ta có đề đầu hai anh em nhé đề đầu hai đầu hai ghép lần lượt thì chúng ta có 20 24 25 và 28 theo cái đường cầu này của chúng ta thì chỉ có bốn số thôi ở đây chúng ta có hai con không không bóng 5 thì chúng ta có thêm 25 để chúng ta nuôi tuần đến thứ hai tuần sau anh em nhé anh em nào trùng cầu kết cầu thì chúng ta vào tiền không trùng cầu kết cầu thì thôi không có gì là chắc chắn cả anh em ạ tất cả những con số mình chia sẻ cho em đều là dự đoán thôi anh em nào mà trùng cầu với mình thì em vào tiền anh em nhé về cái đường cầu lô khung của chúng ta lô khung về cái đường cầu lô khung thì mình sẽ chốt luôn trên này cho anh em nhé lô khung thì mình sẽ bắt cho em là cặp 1001 anh em có thể là vào độc bạch thủ con 01 cũng được khá là đẹp con 01 ngày mai của chúng ta khéo còn ra cả đề anh em ạ anh em nào mà trùng cầu với mình thì em vào tiền anh em nhé về cái đường cầu lô khung của mình chia sẻ cho anh em thì uh, gần chục cái video rồi chưa có đường cầu nào gãy nên là anh em cũng có thể là tự tin vào tiền được cái đường cầu lô khung này cho mình mình sẽ bắt thêm cho anh em là về cái đường cầu đề lôi tuần thứ hai là cái đề đầu hai này anh em nhé kết hợp là cái ờ, chạm 4 đầu hai đầu hai của chúng ta thì đủ chỉ có 10 số thôi anh em nào mà không kết mà trùng cầu với mình chơi bốn số này cũng được không thì chúng ta đánh đủ 10 số cho mình ít số thì cái tỷ lệ ăn nó rất chi là thấp nhưng mà cái lợi nhuận nó rất chi là cao nên là anh em cân đối làm sao vào tiền nó hợp lý là được anh em nhé còn đâu anh em nào muốn vào nhóm thì liên hệ về số Zalo 0566517326 phí nhóm 500k theo kênh mãi mãi anh em nhé. Chỉ dành cho những anh em nào mà không có thời gian soi cầu đang xa bờ loạn số, không biết đánh số gì thì anh em kết bạn để làm việc trực tiếp với mình, không qua trung gian anh em nhé. Còn đâu anh em nào không thích thì chúng ta có thể là đi kênh khác chúng ta tham khảo. Kênh của mình thì chỉ chia sẻ được như vậy thôi. À, những con số thì mình chia sẻ cho anh em thì hoàn toàn là miễn phí có rất nhiều anh em vào bộ là chia sẻ này thì đánh làm sao nhưng mà lúc được ăn rồi thì không thấy không thấy kêu ca gì cả để chia sẻ cho anh em thì anh em nào trùng cầu thì chúng ta vào tiền thôi không trùng cầu thì thôi anh em nhé thì mình cũng uh, chúc tất cả mọi người ở trên kênh trên Zalo của chúng ta thật cái tháng mới này thật nhiều may mắn thành công trong cuộc sống thì anh em nào mà chưa like và đăng ký kênh thì đừng tiếp một like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh chia sẻ được nhiều cái đường cầu hay hơn chuẩn hơn để giúp đỡ anh em về bờ anh em nhé thì mình cũng xin kết thúc video ở đây chúc anh em ngày mai chúng ta tương bừng và rực rỡ hẹn gặp anh em buổi quay số ngày mai anh em nhé